Chào mừng quý khách hàng đến với trang Nhà đất Hòa. Hôm nay Nhà đất Hòa xin tiếp tục giới thiệu tới khoa một căn nhà phố nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp. Và đây là phía mặt tiền căn nhà. Căn nhà có diện tích là ngang 4 sâu 14 mét rưỡi. À, thiết kế một trệt một lửng và ba lầu. Đây là con hẻm trước căn nhà, con hẻm rộng 6 mét. Và phía trước của con hẻm này là một công viên. Căn nhà thuộc hướng đông nam phù hợp với những ai thuộc à, Đông Tứ Trạch Sau đây mời khách hàng chúng ta cùng à, tiến sâu bên trong tham quan căn nhà Đây là một chiếc sân Chiếc sân có thể để chiếc sân có chiều dài là 2 mét Sân để xe máy Phía bên ngoài là một lớp cửa sắt bảo vệ phía bên ngoài Còn bên trong là một bộ cửa làm bằng cửa nhựa loại thép có gắn kính cường lực còn đây là phòng khách chúng ta có thể sử dụng làm phòng khách hoặc là phòng gara, à, phòng um, à, gara xe hơi làm để làm gara xe hơi Tiếp tục mời quý hàng chúng ta di chuyển vào sau bên trong Thì bên tay phải đây là đã được trang trí một tủ rượu tủ rượu làm bằng à, chất liệu bằng làm bằng gỗ sau bên trong đây là khu vực à, bếp ăn bếp ăn thì đã được lắp à, một bộ tủ bếp phía dưới thì có gắn đá hoa cương còn đây là khu vực giếng trời Trứng trời và nhà vệ sinh của tầng trệt Tiếp tục mời khách hàng chúng ta di chuyển lên vị trên Đó là tầng lửng Thì à, tới đây ta thấy là khu vực cầu thang Cầu thang thì được à, làm bằng à, tay vịn cầu thang làm bằng gỗ và có gắn kính cường lực Đây là tầng lửng của căn nhà. Chúng ta có thể sử dụng làm phòng khách hoặc là để làm phòng à, ngủ hay phòng karaoke đều được vì à, tầng lửng có thiết kế thêm một nhà vệ sinh riêng. Tiếp tục mời à, chúng ta cùng di chuyển lên phía trên đó là phòng ngủ. Thì căn nhà hiện có 4 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, sân thượng trước sau, phòng à, giặt, phòng thờ. Đây là phòng ngủ phía trước, phòng ngủ số 1. Thì phòng ngủ cũng đã được trang trí rồi một tủ quần áo đây là khu vực ban công còn đây là nhà vệ sinh riêng của phòng ngủ nhà vệ sinh nó đã được à, thiết kế đó là nhà tắm đứng chỗ rửa tay và các à, thiết bị vệ sinh cao cấp đây là phòng ngủ phía sau phòng ngủ số 2 Tiếp tục mời khách hàng di chuyển lên phía trên Chúng ta cùng xem qua phòng số 3 và số 4 Thưa quý hàng, đây là một căn nhà à, nằm trên à, vị trục đường à, Lê Văn Thọ đi vào Vị trí xung quanh rất là nhiều dịch vụ tiện ích như siêu thị, trường học, bệnh viện Và cách sân bay chỉ khoảng 15 tới 20 phút di chuyển chúng ta cùng lướt qua của số 3 và số 4 Thế quý khách hàng chúng ta quan tâm thì à, có thể liên hệ theo số điện thoại 0901 3333 657 hoặc truy cập vào trong web nhà đất Hoàng Hà.vn để được à, xem nhiều video của nhà đất Hoàng Hà. Còn à, phía trên đây đó là khu vực sân thượng đây là sân thượng phía trước con hẻm rất là đẹp quanh là dân trí cao đây là sân thượng phía sau một lần nữa cảm ơn khách hàng đã theo dõi video của nhà đất Hoàng Hà xin chào và hẹn gặp lại khách hàng những video tiếp theo